giao lưu về thị trường chứng khoán thì ở phần dưới này anh chị em nào có câu hỏi nào thì chúng ta có thể comment vào phần ô chat để Dũng có thể giải đáp được chúng ta hiện tại Dũng đang live stream trên ba nền tảng nền tảng đầu tiên đó là YouTube nếu các bạn nào đang ở trong kênh YouTube thì có thể comment số 1 đúng không ạ nếu bạn nào đang ở kênh YouTube thì có thể comment số 1 còn các bạn nào đang ở trong kênh TikTok thì comment số 2 và đặc biệt là các bạn đang ở trong gì ạ trong uh, Pep thì có thể comment số 3 à, các bạn nếu các bạn đang có mặt thì có thể comment ở phần ô chat để chúng ta giao lưu à, chúng ta sẽ nhận được những câu hỏi các bạn có bất cứ câu hỏi nào về đề thị trường chứng khoán về lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì có thể comment ở phần dưới Dũng sẽ giải đáp cho quý vị các bạn à, xin chào bạn à, Trần bạn Đăng Hồ bạn à, Vũ Tú bạn Nguyễn Quang Định Phạm Toàn Nguyễn uh, Tuấn Anh Đấy, là các bạn đang có mặt trên kênh YouTube ạ à. còn kênh TikTok của chúng ta thì uh, bạn Nguyễn My xin chào bạn Nguyễn My uh, xin chào anh chị em đang có mặt uh, trong cái buổi bạn uh, Nguyễn uh, Thùy Linh bạn Hải và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong cái buổi hôm nay anh chị em có bất cứ câu hỏi nào thì có thể comment ở phần ô chat để Dũng có thể chia sẻ với chúng ta anh chị em có câu hỏi bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment vào phần ô chat để chúng ta sẽ cùng à, giao lưu trong buổi tối hôm nay à, hiện tại Dũng đang ở Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho một cái chương trình đặc biệt diễn ra vào mùng 6 mùng 7 tháng 8 đây là chương trình mà đây là cái khóa học à, bí mật đầu tư đây chương trình mà ở à, trong khóa học này nếu các bạn có thể quan sát theo dõi ở ngay bên cạnh đó là nội dung của nó à, gồm là làm sao để chúng ta có tư duy đúng tức là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì việc có tư duy đúng là phần quan trọng nhất bởi vì nếu bạn có kiến thức đúng hoặc là bạn có hành động đúng nhưng cái tư duy bạn sai thì dẫn đến gì à thất bại nên ở đây chúng ta thấy là tư duy là phần quan trọng nhất ạ à. cái điều thứ hai là gì ạ à? cái điều thứ hai bạn có thể uh, quan tâm đó là khi mà chúng ta có tư duy đúng rồi thì chúng ta sẽ có chiến lược đúng và khi mà chúng ta có chiến lược đúng thì chúng ta cần phải có hành động tuy nhiên một cái điều mà chúng ta thể hiểu đơn giản đó là gì ạ à? có rất nhiều anh chị em học cái kiến thức rất là tốt rồi chiến lược rất là tuyệt vời rồi nhưng hành động thì không có nên cuối cùng chúng ta vẫn bị thất bại chiến lược thì đúng nhưng hành động sai thì vẫn thất bại như thường nên ở đây trong chương trình này thì các bạn sẽ được học gì ạ tư duy đúng nhưng tuy duy khi mà chúng có tư duy đúng thì chúng ta cũng phải nắm rõ được những tư duy nào nó bị sai tại vì có tư duy đúng thì sẽ có tư duy sai chẳng hạn như là trong thị trường mà đang xu hướng giảm thì cái việc mà đứng ngoài thị trường cái việc mà quan sát thị trường cái việc mà à, ở đây chúng ta là tìm kiếm những cơ hội trong khi mà thị trường hồi phục đó là cái à, tư duy mà chúng ta có thể áp dụng trong thời điểm này bởi vì thị trường anh chị em có thể hiểu đơn giản là trong xu đi lên các bạn có thể có lợi nhuận nếu các bạn biết rằng là thị trường đi lên các bạn có thể lợi lợi nhuận có thể 50 phần trăm thậm chí là 500 phần trăm thậm chí là nghìn phần trăm khi mà các bạn nắm rõ được cái xu hướng đi lên của thị trường ngược lại khi mà thị trường trong xuống điều chỉnh thì chúng ta thấy là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều các xu hướng và anh chị em thấy là ờ, chúng ta mua vàng khi mà vàng nó ở mức khoảng 38 39 chẳng hạn đấy chúng ta mua và nó sẽ lên đến 40 50 thậm chí đến 60 Tuy nhiên có một số số trường hợp khi mà chúng ta mua vàng nó đang ở trong xuống giảm thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ và phần lớn chúng ta à, đầu tư mãi mà nó không ra kết quả thì đấy chúng ta gọi là tư duy sai bởi vì mọi thứ nó có chu kỳ các bạn comment là mọi thứ nó đều có chu kỳ comment phần dưới được không ạ tức là mọi thứ nó đều có chu kỳ và khi mà chu kỳ thì nó gì ạ à? nó đang ở chu kỳ lên thì bạn mua bất cứ giai đoạn nào các bạn chiến thắng nên đầu tư như vậy thì chúng ta thấy là thực sự là đơn giản và rất hiệu quả ngược lại chu kỳ mà đi giảm thì các bạn thấy rằng là nếu mà đất hiện tại chúng ta đặc biệt là đất ở những cái uh, chúng ta gọi là đất mà uh, phân lô uh, chia thửa thì rõ ràng là chu kỳ của nó nó đã bị bão hòa hay là, nó tạo bong bóng thì việc mà chúng ta tiếp tục mua các cái nhóm cái cổ phiếu hoặc là bất động sản như vậy thì rõ ràng chúng ta không mang lại kết quả lợi nhuận cho chúng ta và khi mà chúng ta lại tiếp tục mua vào thì điều gì diễn ra thì rõ ràng là chúng ta thấy là gặp phải rất là khó khăn bởi vì uh, cổ phiếu tiếp tục đi xuống bất động sản tiếp tục đi xuống và mọi thứ đi xuống chúng ta mua vào chúng ta sẽ gặp bất lợi trong đầu tư ok thế thì ở trong chương trình mà dũng chia sẻ thì cái điều đầu tiên là các bạn phải nắm rõ được tư duy đúng khi chúng ta nắm rõ tư duy đúng thì chúng ta mới đi tìm kiến thức nền tảng để chúng ta học hay chúng ta nghiên cứu thay vì chúng ta không có tư duy chúng ta cứ mua bán theo cảm tính theo mách nước thì chúng ta có thể trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư ok À, các bạn à, ở trong TikTok thì có thể gì ạ? À, comment đúng không ạ? Nếu các bạn nào đang chung TikTok thì comment số Dũng số 2 đúng không ạ? Hello, xin chào bạn Nguyễn Thế. Xin chào bạn Ngọc Vũ. À, xin chào anh em có thể trong TikTok thì có thể comment đúng không ạ? Thảo Vi, Nguyễn Quỳnh Hương và rất nhiều anh chị em à, đang có mặt ở đây ạ. Còn trên YouTube thì các bạn à, có những câu hỏi gì các bạn có thể comment ở phần ô chat. Ở đây Dũng đang nhận được mấy câu hỏi và các bạn đang thấy ở đây đó là theo anh tỷ lệ index về vùng 1090 là bao nhiêu phần trăm thực ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó với phần lớn các nhà đầu tư bởi vì lý do tại sao bản thân thì Dũng sẽ không bao giờ dự đoán xem là thị trường nó đạt đến mốc bao nhiêu bởi vì lý cái điều đầu tiên các bạn hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta không cần quan tâm đến điều đó bởi chúng ta chỉ quan tâm là khi nào thị trường tạo đáy thì nó cần phải có những cái đợt là kiểm tra cung test cung test cầu đến khi nào mà đáy nó gì ạ à? nó có cái lượng khối lượng thấp nhất sau những cái quá trình test cung test cầu và cái cái mà từ khóa ở đây từ khóa quan trọng nhất từ khóa cực kỳ quan trọng đó là bùng nổ theo đà các bạn nhớ chưa bùng nổ theo đà là từ khóa quan trọng chúng ta không thể là biết được là đâu là đáy và chúng ta chỉ biết là khi cổ phiếu chạm đáy khi cổ phiếu chạm đáy mà nó có những cái phiên bùng nổ theo đà thì các bạn mua các bạn thấy là cái việc chúng ta có kết quả còn nếu trong trường hợp mà nó chưa có xu hướng các bạn mua thì các bạn thấy rằng là cái điều rủi ro chúng ta rất là cao ok nên ở đây chúng ta sẽ không dự đoán đâu là đáy mà chúng ta chỉ xem là khi nào thị trường tạo đáy khi nào thị trường có cho chúng ta biết rằng là tạo đáy thì chúng ta mới mua ok còn việc mà nếu mà nó đang không có phương hướng thì chúng ta sẽ không dự đoán không dự đoán bởi vì thời điểm thị trường này là nó đang không có phương hướng rõ là tóm lại nó đang tích lũy đi ngang đi ngang và mục tiêu xu hướng của nó chưa có ạ ok có một câu hỏi tiếp theo ở trên tiktok bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể comment dưới nhà bạn nguyễn thị giang à, các bạn có câu hỏi trong tiktok thì bạn có thể comment bên dưới ạ không đoán thị trường mà chỉ theo dõi sự vận động của thị trường đúng rồi bạn uh, Phương Duy đấy là cái cách mà chúng ta có thể đầu tư thành công ở đây có bạn là Hồng Liên Lê sóng hồi này có khả năng được bao nhiêu à, thực tế thì sóng hồi này nếu các bạn có thể quan sát về cái chỉ số VN Index thì chúng ta thấy là thực tế nó đang yếu hơn đúng không? tức là cái cái việc mà nó hồi lên như này thì ra cái vùng cản ở trên rất là lớn khi mà cái thị trường nó có quá nhiều vùng cản hay là quá nhiều cái phần mà mà chúng ta gọi là nó không mang lại cho chúng ta cái khả năng cái chúng ta là an toàn thì chúng ta có thể tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài các bạn nên hiểu là trong đầu tư chứng khoán đặc biệt là những ở trong à, đầu tư thì những các bạn trẻ thì cái điều quan trọng nhất là không phải chúng ta mong muốn kiếm tiền thật nhanh mà chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức nền tảng cái tư duy đúng khi mà chúng ta tham gia vào thị trường còn những anh chị em đã đầu tư lâu năm rồi các bạn có thể hiểu đơn giản là khi mà chúng ta đầu lâu tư lâu năm rồi thì cái điều quan trọng nhất là cái điều gì mà khiến chúng ta chưa thành công trong thời gian vừa qua có phải là do gì ạ do trải nghiệm do kiến thức do kinh nghiệm chúng ta đầu tư 5 6 năm rồi có lẽ kinh nghiệm không thiếu quan trọng là chúng ta đang gì ạ tư duy nó chưa đúng tư duy sai dẫn đến chúng ta chưa thành công thôi còn thực tế thì tất cả chúng ta ai cũng thể thành công được trên thị trường chứng khoán nếu chúng ta có tư duy đúng ngay từ đầu bởi vì khi mà tư duy đúng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ gì ạ đi tìm kiếm các công cụ đúng cái phương pháp đúng và chiến lược đúng để giúp chúng ta thành công đi nhanh hơn ở đây có bạn ok đúng rồi không dự đoán thị trường theo dõi thị trường ở đây bạn à, Thanh hôm nọ có phiên tăng 1,5% sao không gọi là bùng nổ theo đà ờ ok rất là thú vị à, bạn hiểu đơn giản là những cái đợt giảm đây coi chúng ta gọi là cái đợt giảm bùng nổ trong đà này nó bị thất bại tại vì cái khối lượng nó không đạt nhưng tuy nhiên các bạn biết rằng là trong quá trình mà nếu chúng ta gọi là cái việc mà bùng nổ trong đà là sử như chúng ta gọi là đây là cái đáy đấy chúng ta bạn có thể nhìn thấy những cái đợt đáy ở đây khi mà cái đáy ở đây mà cái bùng nổ theo đà nó lên đến vùng này nó là rất là yếu tức là cái việc mà nó đi lên nó vượt thoát không có dòng tiền tham gia vào và thứ hai là nó kéo quá dài 9 đến 10 phiên khi cái bùng nổ theo đà nó kéo dài quá nhiều 9 10 phiên thì nó không mang lại cái độ an toàn cho chúng ta nên cái cản phía trước là gì ạ là cản rất là lớn cái thứ hai là cái lực mà thực ra chúng ta nhìn thấy cái ừ, cái ờ, dòng tiền tham gia thị trường so với hiện tại thì nó cao hơn cả nhưng so với tổng thể thì dòng tiền vẫn chưa đủ lớn để giúp cho thị trường có thể tăng hơn, mạnh hơn xa hơn nên bạn lưu ý rằng là hãy gì ạ hãy uh, tập trung vào tập trung vào cung cầu tại vì chúng ta đầu tư mọi thứ thì cung cầu quan trọng chứ không phải là gì ạ chúng ta cứ mua theo cái chỉ dẫn mách nước mà chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân nó tạo ra ok thế thì ờ, một số bạn có đặt bùng nổ theo đà rồi có bạn nào tiếp tục câu hỏi khác không ạ à đây có một bạn có hỏi là cổ phiếu gì ạ VGC có phải là tăng trưởng à, ờ, VGC thế thì ở đây các bạn có hiểu hiểu đơn giản là cổ phiếu tăng trưởng thế thì nhìn về cái góc độ nào đó thì cổ phiếu tăng trưởng thì các bạn hiểu đơn giản là gì ạ tăng trưởng thì chúng ta dựa vào một số các à, à, một số các điều như sau ạ tức là bây giờ chúng ta nhìn thấy một con người tăng trưởng đúng không à, ví dụ như các bạn à, hiểu đơn giản là bây giờ nếu một ai đó mà chúng ta một đặc, đặc biệt là những bạn gái mà chúng ta đi tìm một người bạn trai của chúng ta chúng ta mong muốn rằng là trở thành người bạn đời chúng ta thì cái việc đầu tiên cho chúng ta chúng ta lựa chọn cái cái bạn đấy có có tăng trưởng hay không tăng trưởng ở đây nó có rất nhiều cái góc khía cạnh khác nhau chẳng hạn là tăng trưởng về tài sản gia đình mình nhà người ta rất là giàu có thì chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy tài chính về bố mẹ để gọi là sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng trưởng nhưng cái doanh nghiệp của bố mẹ còn tiếp tục tăng hay không thì chúng ta chưa biết bởi vì sau khi chúng ta mua xong chúng ta đờ lấy về thì có thể là doanh nghiệp đó nó phá sản nên ở đây chúng ta thấy là cái tăng trưởng đấy chúng ta phải tìm hiểu thêm xem là thực sự cái doanh nghiệp tăng trưởng hay không nhưng tăng trưởng thứ hai mà chúng ta đang cần đấy đó là người bạn đó, cái bạn đấy có tốc độ tăng trưởng về trí tuệ tăng trưởng về năng lực tăng trưởng về nguồn lực tăng trưởng về tư duy không tại vì những người đó có thể họ không có tài sản nhưng nếu họ có tăng trưởng về trí lực về tài sản về về đạo đức về gì ạ sự chính trực về con người thì tài sản đó chính là tài sản có thể tăng trưởng trong tương lai và khi chúng ta đầu tư vào những con người đó thì là sự tuyệt vời ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy là doanh nghiệp vậy doanh nghiệp có sự tăng trưởng nếu chúng ta nhìn thấy là những cái bất động sản công nghiệp thì trong thời gian vừa qua thì nó giảm rất là mạnh sau đó nó một số cổ phiếu nó tăng lên theo hình chữ V này thì độ cái độ an toàn nó không cao giảm hình chữ V mà tăng hình chữ V thì nó không cao nên chính vì vậy thì cái việc mà cái cổ phiếu này giả sử nó có thể vượt qua đi thoát qua cái vùng ờ, sáu năm năm thì nó cần phải một thời gian tích lũy tuy nhiên chúng ta cần định nghĩa tăng trưởng nó là doanh thu lợi nhuận à, ban lãnh đạo nó có tiếp tục tăng trưởng hay không à, nếu trong thời điểm mà kinh tế vĩ mô như này thì cái việc đầu tư công trong thời gian tới có thể tăng trưởng hay không thì nhiều khả năng thì nếu tiếp tục lạm phát tiếp tục gia tăng thì cái khả năng tốc độ tăng trưởng đầu tư công của Việt Nam nó sẽ không cao khi mà tốc độ tăng trưởng đầu tư công không cao mà những cái cổ phiếu liên quan đến bất động sản công nghiệp hoặc là một số cái lĩnh vực khác thì chúng ta thấy là để tạo ra tăng trưởng nó sẽ là cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý còn việc mà cổ phiếu giảm nó lên hình chữ V thì thời điểm này nó là nó mang tính chất là nó không an toàn về cơ bản không an toàn Dũng không phân tích chưa phân tích về cái độ tốc độ tăng trưởng nói không nhưng về cơ bản là không an toàn Dũng sẽ có những phần để chúng ta phân tích về những cổ phiếu tăng trưởng ở video sau đó nhưng hôm nay chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là với cái việc hình chữ V này với việc kinh tế vĩ mô thời điểm hiện tại thì để tạo ra cái tốc độ tăng trưởng cổ phiếu nó không phải là nhiều ok có câu hỏi tiếp theo ở đây ở trên tiktok là bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể comment nhá nếu các bạn nào có câu hỏi thì các bạn comment ạ ở đây có bạn là thế thì index tăng 1280 thì có mua không index lên rồi đến tiếp theo là 1400 thì sao thế thì ở đây câu hỏi rất thú vị thực ra là chúng ta làm cái gì chúng ta cần phải biết uh, nguyên nhân và kết quả nhân quả các bạn nhá chúng ta cần phải biết nhân quả cái gì tạo ra cái gì thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu thị trường đi lên Vinex đi lên thì nó phải có nguyên nhân nó đến từ đâu ạ chúng ta kỳ vọng à kỳ vọng làm sao được ạ bây giờ chúng ta bảo là thị trường đi lên bây giờ nếu chúng ta kỳ vọng vào cái gì ạ theo các bạn các bạn kỳ vọng cái gì thế thì bây giờ dòng tiền không có tham gia vào à, chúng ta thấy là thị trường thì nó có các cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu mọi thứ bây giờ dòng tiền đang tập trung vào ngân hàng hay không ạ rõ ràng là ở thời điểm này thì có nhiều ngân hàng chúng ta là nợ xấu đang gia tăng bởi vì năm 2021 ở Việt Nam chúng ta điều gì diễn ra thời điểm đó thì các bạn biết rằng là chúng ta đã bị uh, uh, cô tức là toàn bộ thị trường nó có những cái chúng ta có dịch bệnh mà khi điều đó chúng ta với rất nhiều doanh nghiệp gần như là không sản xuất và cái nợ xấu vẫn tiếp tục treo lơ lửng đến tiếp tục năm nay và tiếp tục sang năm nữa nên cái vấn đề đặt ra là nếu trong trường hợp mà gì ạ Ờ, những cái việc mà ngân hàng vừa rồi là tăng rất là mạnh và thứ hai là toàn bộ cái lợi nhuận nó đã phản ánh hết ở trong năm 2021 và thời điểm hiện tại nếu nợ xấu tiếp tục gia tăng lạm phát tiếp tục gia tăng thì đảm bảo cái việc mà tăng trưởng của cổ, cổ phiếu ngân hàng nó không cao cái điều thứ hai là ngân hàng nó liên quan đến rất nhiều các cổ phiếu bất động sản nhưng các bạn có thể bao nhiêu bạn đã khảo sát về bất động sản thời gian vừa qua thì việc mà để vay thì thực sự là khó các bạn thử xem rằng việc vay bất động sản tiền để mua bất động sản bất động sản để nhà để ở thôi ạ chưa nói là bất động sản để đầu tư thì gần như không vay được nên chính vì vậy thì dòng tiền không vào bất động sản khi dòng tiền không vào bất động sản thì rõ ràng là ngân hàng đang gì ạ rất là khó để tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận nên chính vì vậy thì chúng ta hiểu đơn giản là ngân hàng thường thì cho vay đến 40 phần trăm về bất động sản mà lại hiện tại là việc khó khăn trong việc vay bất động sản thì điều gì diễn ra nên cái khả năng để vượt thoát khả năng bùng nổ theo đà khả năng có dòng tiền để đi xa nữa thì có lẽ là chúng ta cần phải đợi thêm thời gian nhưng còn bây giờ có dòng nào đi lên thì chúng ta cũng chưa biết ok à, banh về chứng khoán thép vừa rồi là dòng dẫn dắt thì chu kỳ tiếp theo của những ngành tới có những ngành có thể là dẫn dắt không ạ à? à, thông thường thì các bạn thấy rằng là ở ờ, trong một chu kỳ mà những cái ngành ngân hàng chứng khoán thép dẫn dắt thì thường là chu kỳ tiếp theo chu kỳ sau á, rất ít khi dẫn dắt bao nhiêu bạn biết điều này ạ tức là một cái cổ phiếu một cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt ở chu kỳ này thì thông thường nó rất khó để dẫn dắt ở trong chu kỳ tiếp theo nếu các bạn biết điều này có thể comment số 5 đúng không ạ thế chúng ta hiểu đơn giản là thường thì nó sẽ có một cái giai đoạn nghỉ ngơi nên chính vì vậy thì các bạn hiểu đơn giản là những cái cổ phiếu mà nó đang tăng tốc ở giai đoạn trước đó như HCM, H Hòa Phát thì nó đã dẫn dắt ở chu kỳ trước đó rồi nên việc mà chúng ta thấy là sau khi nó đã dẫn dắt nó tăng tốc của chu kỳ này rồi thì chu kỳ này là chu kỳ giảm khi chu kỳ này giảm mà chúng ta lại cứ thấy cổ phiếu nó rẻ chúng ta mua vào đúng không anh chị em thấy là cổ phiếu rẻ chúng ta mua vào chúng ta biết rằng là cái chu kỳ sau rất khó để nó đi lên tiếp chu kỳ sau rất khó để nó tăng tiếp mà chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng ở đây chúng ta cần phải xem lại xem lại cái tư duy chúng ta nên tư duy nó cực kỳ quan trọng nó không đủ thời gian tích lũy là một thứ hai là các cổ phiếu một là nó dỡ khi mà nó chu kỳ tăng này người ta đã gì ạ chu kỳ tăng này người ta làm gì ạ người ta đã gì ạ người ta đã khi mà chu kỳ tăng thì bản thân là các nhà đầu tư nhà tổ chức họ đã làm gì ạ họ làm gì ạ họ đã lúc này thì họ đã có thể tăng quy mô vốn lên lúc này họ đã có dòng tiền để kéo lên để họ phân phối phía trên này rồi phân phối xong rồi khi họ phân phối xong điều gì diễn ra phân phối ra thì nó là chu kỳ giảm mà khi chu kỳ giảm thì chúng ta không đầu tư nữa đơn giản thế thôi ạ à nhưng có phải là chúng ta vẫn thích mua ở trong cái chu kỳ tiếp theo không ạ chúng ta vẫn thích mua ở chu kỳ này khi mà cổ phiếu giảm với ai đó nói rằng cổ phiếu tốt thì chúng ta mua vào thì đấy là cái cách mà chúng ta vẫn đang làm và phần lớn chúng ta bị thua lỗ bởi theo cái cách cũ và chúng ta tưởng bởi vì cái cách này đa phần mọi người ở ngoài kia họ nói với chúng ta thì chúng ta làm như vậy nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là quá trình nó hết chu kỳ thì nó sẽ đi xuống và để cho một chu kỳ sau nữa thì nó có thể tiếp tục giảm xuống rất là sâu để tiếp tục tái tích lũy trước khi bước vào một chu kỳ cao hơn xa hơn nên một số bạn có hỏi rằng là à, thị trường có thể tiếp tục đi xa hơn đi mạnh hơn thì thông thường khi mà những quá trình mà thị trường à, bước vào một chu kỳ tăng ấy, thì bao giờ các bạn có thể hiểu đơn giản thường đây là những cái đợt nó giảm rất sâu và sau đó nó tạo ra cái vùng đáy biến động lớn hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy là giai đoạn bất cứ giai đoạn nào nó có thể tạo ra những cái đợt kéo lên và giảm rất sâu trước khi nó tạo ra đáy nó có thể tạo ra quá trình hồi phục ở đây chúng ta thấy là tích lũy đúng không đầu tiên nó phải tích tích tích lũy tăng trưởng phân phối và suy thoái ok đúng rồi họ đạp xuống để thu gom cảm ơn bạn à, Trần Văn Dũng ok khả năng index giảm sâu thấy suy nghĩ gì về vấn đề này à, thực tế thì chúng ta hiểu đơn giản như này trong đầu tư thì nó có một cái quy luật à, mà chúng ta để ý một chút à, trong những cái đợt mà thị trường index mà nó đi hết chu kỳ ấy, chúng ta có thể quay trở lại các chu kỳ khác các bạn có thể đấy khi mà uh, index nó đi hết chu kỳ những đợt kéo lên có thể tích lũy có một số trường hợp thì nó có thể điều chỉnh giảm mạnh trường hợp này là trường hợp bất khả kháng bởi vì lúc này là do covid tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn vào những chu kỳ khác thì anh chị em có thể thấy là sau những cái đợt quá trình kéo lên đạp mạnh và có những đợt đạp rất là sâu như như này thì thị trường nó phải cần một khoảng thời gian rất là dài ở, ờ, ở đây chúng ta có thể nhìn rõ hơn những chu kỳ trước đó chúng ta nhìn thấy là một cái chu kỳ đi lên có thể nó ngắn hơn là nó tăng rất là mạnh có thể hai ba tháng nhưng sau đó thị trường bắt đầu giảm thì nếu chúng ta để ý một chút ở đây thì thường là quá trình giảm này nó sẽ gì ạ nó về đến cái phần tái tích lũy để giúp toàn bộ các nhà đầu tư họ đã gì ạ họ đã thu gom đã, đã chúng ta gọi là đã níu kéo ở đây trước khi nó tạo ra chu kỳ mới và quá trình này tương tự như vậy các bạn thấy được là nếu mà chúng ta thấy là trong quá trình đi lên như này đang đi lên mạnh như này thì việc mà chúng ta chỉ có cái chiến lược đó là mua vào và khi mà quá trình phân phối với khối lượng lớn như này thì lúc này chiến lược của chúng ta đó là bán dần ra và thoát ra còn khi mà các kênh đi xuống như này các kênh không rõ xu hướng như này thì chúng ta việc của chúng ta mua chúng ta đợi chờ những cái sóng ngắn để chúng ta có lợi nhuận thì thực tế là do chúng ta không có kinh kiến thức không có trải nghiệm và đặc biệt là không có kinh nghiệm thì cái việc thua lỗ đó là đương nhiên xảy ra Đấy, đương nhiên xảy ra nên các bạn có đầu tư các bạn có tham gia do thiếu kiến thức nền tảng do thiếu cái trải nghiệm do thiếu kinh nghiệm thì có chúng ta vẫn có thể bị thua lỗ là chuyện rất là bình thường à, hiện tại mình đang ở Hồ Chí Minh nhá các bạn nhá nếu anh chị em nào à, tham gia chạy bộ vào sáng mai ở công viên Tao Đàm thì mình thì có thể comment với với Dũng thì chúng ta sáng mai có chạy bộ ở công viên Tao Đàm Ok nếu mấy ngành banh trứng thép là ok còn bạn nào có bạn nào hỏi câu hỏi tiếp theo không ạ anh chị em nào có câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi phần bên dưới ạ để chúng ta tiếp tục uh, cái phần hôm nay ạ ở ờ, đây chúng ta thấy là Ocean Bank đúng không Ocean Bank thì về cơ bản thì tất cả các cổ phiếu mà ngân hàng ngân hàng nên điều chỉnh thì Ocean Bank nó cũng giống như nhau đấy ạ nếu ngân hàng điều chỉnh thì Ocean Bank chúng ta thấy là nó không có dòng tiền tham gia vào đây cũng là xuống giảm nếu chúng ta nhìn thấy đây xuống giảm thế thì các bạn đang có một cái tư duy là cứ giảm là nó rẻ các bạn mua vào nhưng thực tế không phải cổ phiếu nó tăng nó xuống tăng các bạn mua vào còn nó giảm thì nó còn tiếp tục giảm tiếp nên nếu chúng ta mua ở trong những vùng này chúng ta kỳ vọng thì có thể chúng ta đây là những cái đợt mà chúng ta phải trả giá rất đắt bởi vì nó lên nó lại xuống ở đây thì bạn nào có hỏi là ASM có phải vai đầu vai không đúng không ASM thực tế thì bây giờ chúng ta nhìn ờ, cái cổ phiếu mà các bạn hiểu đơn giản là một cổ phiếu mà nó tốt mà nó đi lên thẳng đứng như này sau đó lại rơi thẳng đứng về cái vị trí cũ trong khoảng thời gian rất là ngắn như này thì đây không gọi là cổ phiếu tốt được nên chính vì vậy thì những cái cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy là quá trình tích lũy nó có thể kéo dài từ năm 20 21 thậm chí là nhiều hơn sau đó nó đi lên như này thì cái việc mà nó ở trong cái vùng 11 12 này nó cũng khi có thể nó kéo dài 3 4 năm trước khi đi lên nên cái việc cổ phiếu mà đã rơi thẳng đứng như này thì rõ ràng là không phải là cái cách để chúng ta đầu tư tại vì nó đã hết chu kỳ rồi mà hết chu kỳ thì, thì không có cơ hội để chúng ta đầu tư và đầu tư như này thì mất rất nhiều thời gian Dũng rất là thông cảm với rất nhiều bạn khi mà chúng ta thiếu kiến thức thiếu cái trải nghiệm thiếu cái hiểu biết về thị trường thì rất nhiều bạn đã bị thua lỗ hoặc là nó không có kết quả trong đầu tư nên chính vì vậy các bạn cần hiểu rõ nắm rõ về chu kỳ thị trường ở đây thì ờ, nhà từ liêm đúng không ạ leader bất động sản đấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái câu mỹ miều đúng không rất là thú vị đúng không nhà từ liêm thế mới hỏi là nhà từ liêm leader bất động sản thực tế cổ phiếu nó cũng giống như cổ phiếu khác thôi ạ nó đi lên từ giá 26 sau nó đi lên và tạo ra cái đỉnh và hiện tại thì nó giảm đến cái vùng giá cũng 24 26 vậy cổ phiếu nó kéo lên đôi chút vậy ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng nó kéo lên đôi chút nhưng về cân bản chúng ta thấy là không biết là các bạn có mua được ở đây không chẳng hạn nếu các bạn mua ở đây thì giống như các bạn mua ở đây và si mua ở đây một vài trường hợp nó bị giảm trường hợp chúng ta mua ở đây chúng ta có thể uh, có đôi chút lợi nhuận mua ở đây cũng có đôi chút lợi nhuận <clears throat> nhưng đây đây không phải là cái cổ phiếu có dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta nhìn thấy ở đây không phải dòng tiền lớn tham gia vào nên một vài trường hợp thì cổ phiếu có thể kéo lên cho chúng ta đôi chút lợi nhuận nhưng về góc độ nào đó nó không mang tính chất an toàn ổn định cho chúng ta nó không ổn định bởi vì cái dòng tiền ở đây nó không mang độ chắc chắn nó không mang độ ổn định an toàn tại vì đầu tư chứng khoán thì rõ ràng cái sự ổn định an toàn sự chắc chắn là phần quan trọng bạn uh, Nguyễn Thanh Oai uh, đánh giá nào về hai cổ phiếu PHT và SI à VND có phải do nhiều giấy mà nó không chịu tăng như HCM VCI hay không NI? à, ờ, thực tế thì những cái này chúng ta cũng không thể dự đoán trước được tại vì bản chân trên thị trường nếu chúng ta nói về phái sinh thì không phải riêng về SSI đâu có nhiều cổ phiếu khác rồi cái dòng tiền lớn của các tổ chức á, họ rất hiểu về cái chu kỳ của phái sinh nên họ có nhiều tiền họ họ ép chúng ta thôi nhưng về cơ bản thì gì ạ nếu chúng ta vẫn cứ có một quan điểm nghĩ rằng là uh, tổ chức là nó sẽ thắng chúng ta thực tế thì tổ chức thắng chúng ta nếu chúng ta không có kiến thức các bạn nhá nếu chúng ta thiếu kiến thức nếu chúng ta thiếu cái cái uh, chiến lược đầu tư thì việc của chúng ta bị thua là đúng rồi còn thực tế là trong đầu tư thì nhà đầu tư cá nhân là chúng ta có nhiều cái gì ạ nhiều cái nguồn lực hơn các đầu tư tổ chức một là gì ạ chúng ta có ít tiền nên chúng ta có thể di chuyển rất là nhanh ra vào rất là nhanh cái thứ hai là gì ạ những cái lệnh chúng ta có thể là mua là chúng ta bán ngay còn các tổ chức thì họ có thể mất rất nhiều thời gian để thoát hàng cái thứ ba nữa là các thông tin đến với chúng ta nó cũng gì ạ cập nhật thường xuyên nên chúng ta có thể xử lý mọi cái thông tin rất là dễ quan quan trọng là do chúng ta gì ạ do chúng ta không có kiến thức nên chúng ta mua mua bán bán rồi chúng ta ví dụ như là cái góc nhìn của anh chị em về cổ phiếu giả sử như là cổ phiếu về uh, ờ, SI các bạn biết rằng là cái cổ phiếu này để đảm bảo cho cái việc người ta thu gom cái lượng cổ phiếu ở trong quá trình tích lũy dài như này người ta mất rất nhiều thời gian công sức tiền của sau đó thì cái việc mà do cái dịch bệnh covid mà nó đang diễn ra thì bản thân các nhà tạo lập họ hiểu đơn giản là đây là cơ hội bởi vì lúc này tiền rất rẻ nhà nước bơm tiền ra rất là lớn nên cái việc mà tiếp tục kéo lên tạo ra những cái đợt chúng ta thu gom tiếp theo nếu các bạn để ý một chút thì ở phía trên này thì uh, quan sát thì bản thân là bác gì ạ bác Hưng bạn bạn bác bán ra rất nhiều rồi các công ty con của bác Hưng bác bán ra rất nhiều rồi nếu bạn để ý bao nhiêu bạn biết là cái điều này nếu anh chị em để ý một chút thì dòng tiền lớn của các tổ chức như là thậm chí là nhà đầu tư cá nhân chủ tịch hội đồng quản trị bác Hưng này à, các công ty con bác Hưng bán ra hết và thậm chí là họ bán ở đây thế thì bây giờ câu hỏi là khi họ bán ra ở đây rồi thì họ kiếm một khoản lợi nhuận họ mua giá 15 họ bán ra ở đây giá 50 họ có lợi nhuận thì việc ở đây đó là gì ạ việc ở đây là họ có thể dùng cái cổ phiếu họ sẵn có ở đây họ bán tiếp tục bán ra họ dùng cổ phiếu ở đây họ tiếp tục bán ra họ dùng cổ phiếu ở đây để tiếp tục bán ra để gì ạ để nó cổ phiếu giảm sâu hơn nữa trước khi họ thu gom vào nên chính vì vậy chính vì vậy thì chúng ta mua ở đây là chúng ta là nạn nhân chúng ta mua ở đây là nạn nhân chúng ta mua ở đây chúng ta là nạn nhân chúng ta mua ở đây là nạn nhân tuy rằng ở trong phần này thì họ đã lãi lợi nhuận ở đây rất là lớn rồi nên họ có cho phép là sử dụng đôi chút lợi nhuận để mua ở đây để đỡ giá sau đó lại bán tiếp mua đôi chút lợi nhuận ở đây để đỡ giá để bán tiếp và chúng ta trở thành những con cừu mà chúng ta không biết hay là VND cũng tương tự như vậy tức là năm 2021 cổ phiếu này là gì ạ là cổ phiếu mà chúng ta gọi là phát hành phát nhiều giấy thì cái việc mà họ phát nhiều giấy họ đã thu gom ở đây hết rồi sau đó thì những cái thông tin họ phát giấy ra và họ thu gom tại vì họ đã có kế hoạch phát hành giấy nên họ tiếp tục thu gom và để kéo cổ phiếu lên sau khi kéo cổ phiếu lên đến uh, mức cao nhất là 20 35 này thì họ đã bán cổ phiếu và đây là những lúc mà họ họ thấy là cái nguồn lực mà nhà đầu tư vẫn được hấp thụ rất là nhiều nên họ kéo lên lần thứ hai và bao nhiêu bạn đã thấy là những cái điều này đã được chia sẻ dạ, chia sẻ rất là nhiều trên thị trường và chính vì vậy chúng ta thiếu cái việc mà hiểu biết khi mà cổ phiếu chạy nước rút là cái quá trình mà nhà đầu tư lớn họ đã thoát ra khỏi thị trường nhà đầu tư lớn họ đã thoát ra khỏi thị trường và lúc này thị trường bước vào chu kỳ giảm và khi thị trường bước vào chu kỳ giảm thì cái việc mà họ bán ra đạp xuống họ bán ra để đạp cổ phiếu giảm sâu hơn trước khi họ mua về thường là cổ phiếu lại tiếp tục quay trở lại cái giá ban đầu và đó là lý do chúng ta thấy rằng là chúng ta hỏi mua cổ phiếu trong thời điểm này nhưng thực tế nó không có lợi nhuận bao chị em đã thấy cái điều này đã hiểu điều này có để comment cho số 1 đúng không ạ nếu anh chị em hiểu rõ điều này comment số 1 ở phần ở bên dưới ô chat ạ comment ô một số 1 ạ thế thì nếu các bạn hiểu đơn giản là các cổ phiếu nó vận động như thế này thì các bạn thấy rằng là kể cả các bạn có cổ phiếu gì ạ các bạn phải tư duy một cách nó nó nó nó linh hoạt hơn ạ khi mà Dũng phân tích cổ phiếu của gì ạ à? SSI thì các bạn cũng nhìn thấy là các cổ phiếu của dòng chứng khoán nó có tương tự như vậy nó sẽ đi lên như này nó thu gom sau nó kéo một nhịp và bắt đầu nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu kéo lên nhịp 2, nhịp 3, thậm nhịp 4 và lúc này nhà đầu tư tổ chức họ bán ra thì bán ra lượng lớn họ đã có lợi nhuận rồi họ thu được vốn rồi thì khi mà cổ phiếu về đây họ dành một đôi chút về gì ạ lợi nhuận để kéo lên và họ tiếp tục bán xuống đôi chút lợi nhuận để kéo lên họ tiếp tục bán xuống đôi chút lợi nhuận để kéo lên họ tiếp tục đá xuống nên những cái sóng này là những sóng hồi nó là cái sóng mà nhà đầu tư lớn họ đã lấy phần lợi nhuận ở đây để kéo lên bán được nhiều hơn lấy nhuận lợi nhuận đây để kéo lên để bán được nhiều hơn mục đích để bán để tiếp tục thu gom lại ở giá 6 giá 7 hello đó là cách mà họ đã làm trong đầu tư thì ở đây chúng ta có hai quan điểm mà chúng ta thấy là mâu thuẫn với nhau đó là chúng ta thấy là những cái nhà đầu tư họ bảo rằng là bây giờ cổ phiếu giá rẻ cơ hội để mua vào nhưng nếu chúng ta hiểu quan sát trên thị trường thì chúng ta biết rằng là khi mà cơ hội mà chúng ta mua vào cái quá trình tích lũy là nó rất là dài nhà đầu tư thông minh thì họ chỉ quan tâm đến cái quá trình là tích lũy bao giờ là tích lũy xong khi mà cổ phiếu tích lũy xong thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta mua ở những cái đoạn tích lũy xong này thì cổ phiếu bắt đầu tự động chạy chúng ta mua an toàn à, xin chào anh bạn nhận định thế nào là mã VHM đã mua vào trung hạn được chưa ok thế thì ở đây một số các bạn có quan điểm về trung hạn và dài hạn thì Dũng sẽ chia sẻ cách mà Dũng mua vào trung hạn dài hạn bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu này nếu bao nhiêu bạn có thể comment là cổ phiếu này mua vào trung hạn thì comment số 1 anh chị em nào nghĩ rằng là chưa vào trung hạn thì comment số 2 HVM nào để chúng ta nhìn thấy rằng là thế thì nếu bạn comment sau đó Dũng sẽ gì ạ phân tích cái cổ phiếu này là chúng ta sẽ comment để chúng ta bắt đầu ạ thế thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đây đây nói về chu kỳ thị trường chúng ta chỉ đơn giản này ạ một cái chu kỳ thị trường thì chúng ta nhìn thấy là cái đường trung bình 200 nó phải hướng lên cái đường 150 ngày tức là chúng ta gọi là đường trung hạn phải nằm trên 200 cái đường gì ạ ngắn hạn 150 ngày nó nằm phía trên nữa và đặc biệt là cái đường gì ạ à? à, 20 ngày là cái đường gọi là cái đường mà chúng ta theo sát đó là đường 20 ngày thì hướng lên thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đang hướng lên đúng không ạ cái điều thứ hai là các bạn nhìn thấy là ở thời điểm này thị trường chung chúng ta đang rất là tốt đang xuống đi lên nên cái rủi ro của thị trường cổ phiếu rất là thấp cái điều thứ ba là các bạn thấy là sau khi nó giảm rất mạnh về cái vùng đáy này thì nó sẽ có một quá trình tái tích lũy rất là dài chúng ta nhìn thấy nếu mà chúng ta nhìn thấy quá trình tái tích lũy ở đây thì rõ ràng là khoảng thời gian khủng khiếp luôn đúng không anh chị em nhìn đấy ạ quá trình thời gian để tái tích lũy thời gian rất là dài trong quá trình lên sau khi quá trình đi lên thì cổ phiếu bắt đầu nó phân phối này chúng ta thấy là những cái đợt phân phối diễn ra liên tục à, xin lỗi ạ đây là quá trình tái tích lũy đây là các đường trung bình 200 ngày 150 ngày 50 ngày và vẫn tiếp tục phân phối sau quá trình phân phối thì các bạn thấy điều gì diễn ra cổ phiếu bắt đầu gì ạ một dòng tiền lớn bao nhiêu chị em đã thấy rằng Dũng đã có chia sẻ chúng ta cần phải thoát hết cổ phiếu này ra ở giai đoạn này nếu anh chị em nào có nghe có thấy thì comment ạ à, comment số 3 Đấy, anh em nhớ cái đoạn này tức là cái giai đoạn này lúc này thị trường bắt đầu người ta bán ra rất nhiều dòng tiền lớn đã, đã thoát thoát ra khỏi thị trường và khi dòng tiền lớn thoát ra khỏi thị trường thì thỉnh thoảng sẽ có những cái đợt hồi phục để bán ra tiếp và đây thực ra cái khối lượng này là khối lượng bán ra chứ không phải lượng mua vào mua vào nhưng thực ra nó ở hình thức bán ra thôi ạ vì do chúng ta thiếu hiểu biết nên chúng ta lại tiếp tục mua vào và khi mà cổ phiếu bắt đầu nó bước vào chu kỳ đi xuống anh chị em chỉ hiểu đơn giản là cái đường 200 bắt đầu chốc xuống trung hạn đã giảm xuống dài hạn đã giảm xuống ngắn hạn đã giảm xuống và khi mà cổ phiếu tiếp tục giảm xuống và quá trình giảm xuống này mà chúng ta thấy nhìn về góc độ nó nhịp thứ nhất giảm rất sâu nhịp thứ hai hồi không có khối lượng nhịp thứ ba là gì ạ lại giảm bạn không có dòng tiền tham gia vào khối lượng lên rất thấp vậy nếu theo các bạn có đầu tư được trung hạn chưa ạ các nó comment à, đầu tư trung hạn chưa về cơ bản thì cổ phiếu gặp vùng hỗ trợ đây là vùng hỗ trợ có thể đây là vùng hỗ trợ cứng có thể nhé vùng hỗ trợ cứng nhưng rõ ràng là để đảm bảo cho cái xu hướng trung hạn thì có lẽ còn rất lâu tại vì cổ phiếu có thể tích lũy 2 3 năm 5 năm thậm chí là nhiều hơn nên nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu này trong trung hạn thì chúng ta gì ạ thay vì chúng ta gửi tiết kiệm sau đó đến lúc mà cổ phiếu này bước vào chu kỳ tăng chúng ta mua đúng không ạ đơn giản không ạ vậy anh chị em nghĩ rằng là chúng ta nên gì ạ đầu tư trung hạn hay đầu tư dài hạn hay đứng ngoài cổ phiếu này thì khi mà Dũng phân tích như điều này chúng ta thấy là nó rất đơn giản để giúp chúng ta nhìn rõ một cổ phiếu tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu các đường trung bình nó đang nằm dưới phía trên là dòng tiền bị thu lỗ rất là nặng trung bình giảm rất là sâu dòng tiền thu lỗ là nặng thì chúng ta có la tham gia cổ phiếu này không không đúng không ạ hay một bạn khác nữa nói là cổ phiếu này có gom dần được hay không thì ở đây chúng ta thấy là trong chỉ trong một giây thôi chúng ta có thể biết ngay là cổ phiếu này cũng chưa gom được thế thì ở đây các bạn thấy là nếu bình thường chúng ta tiếp tục đầu tư theo cái cách cũ như này thì các bạn thấy năm 2023 24 cũng có thể là 24 25 gì đó thị trường chúng ta có thể bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh bạn có thể tự do tài chính tức là bạn có thể có được mức lợi nhuận từ 50 đến vài trăm phần trăm nếu chúng ta nắm rõ được cái tư duy xuống tăng nhưng bạn cũng có thể không có đồng nào hết thậm chí là cháy tài khoản thậm chí là bị thua lỗ rất nặng khi mà chúng ta không có cái tư duy đúng kiến thức nền tảng đúng cũng như là không hiểu rõ thị trường nó vận động ra như thế nào cái điều đầu tiên chúng nói với các bạn đó là gì ạ nếu bạn sẵn sàng tham gia vào đầu tư chứng khoán thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải trang bị cho mình vũ khí đầu tiên đó là kiến thức kiến thức nó không phải là quan trọng nhất mà nó là tư duy đúng trước ạ khi chúng ta có tư duy đúng tức là giả sử như một số chúng ta có một cái tư duy như này đầu tư chứng khoán là chúng ta hiểu được là tôi đầu tư chứng khoán là phải làm việc thì mới có gì ạ có tiền làm việc đấy mới có gì ạ có lợi nhuận làm việc là một kết quả nhưng rõ ràng rất nhiều nhà đầu tư bảo thôi tôi bỏ tiền vào sau đó tôi gì ạ à? tôi vứt tiền vào đó chúng tôi mua tôi để đấy 5 đến 10 năm sau đó có kết quả thì thế nếu chúng ta không bỏ cái trí, trí tuệ trí óc chúng ta để hiểu rõ về con số hiểu rõ về chu kỳ thị trường hiểu rõ về uh, lợi nhuận hiểu rõ về doanh thu hiểu rõ về tốc độ tăng trưởng thì rõ ràng chúng ta không có tiền đâu ạ nên đầu tư chứng khoán thì chúng ta hiểu là không làm thì không có ăn nên ở đâu ở đây chúng ta hiểu đó là chúng ta cần phải có kiến thức có kinh nghiệm có trải nghiệm thì mới có ăn chứ không có chuyện là cứ nghe theo phím hàng mách nước là chúng ta sẽ có ăn dù là Dũng có thể chia sẻ các bạn có thể có cổ phiếu chúng ta có thể mua được cổ phiếu nhưng tuy nhiên thì về lâu dài những khoản tiền đó sẽ biến mất trong tài khoản chúng ta do chúng ta thiếu kiến thức ok ở đây à, đứng ngoài ôm tiền mà là thành công rồi đúng không ạ đứng ngoài ôm tiền là thành công rồi tại vì cốc không phải đầu tư là đấy mà thậm chí là đến bây chúng ta gửi tiết kiệm thì lãi suất cũng khá là cao rồi nên chúng ta tạm thời là gửi tiết kiệm khi nào thị trường nó tạo ra những cái đợt giảm sốc và nó tạo ra chúng ta gọi là bùng nổ theo đà trong đợt giảm sốc thì lúc ấy chúng ta mua an toàn hơn rất nhiều ok một cổ phiếu chu kỳ tích lũy theo thầy thường khoảng bao lâu à, thông thường thì à, đa phần là 6 tháng đến một năm tùy vào các cổ phiếu như là à, các cổ phiếu ngân hàng thì có thể nó diễn ra chu kỳ tích lũy là phần lớn nó khoảng độ 6 tháng đến một năm rưỡi à, cổ phiếu ngắn thì có thể trong vòng 6 tháng 3 đến 6 tháng đấy là cái góc độ ngắn nhất rồi ngân hàng thì không thể một hai tháng được còn trong trường hợp một dài trường hợp như cổ phiếu mà vốn hóa lớn thì nó có thể diễn ra đến một năm rưỡi đến hai năm nên chúng ta thấy hiểu đơn giản tại sao Dũng lại nói năm 2024 25 là một chu kỳ lớn nên thời điểm mà tích lũy tiền là quan trọng cái điều thứ hai là trong đợt này thì nó mang tính chất là lướt sóng nên các bạn có thể sử dụng chiến lược lướt sóng như thời điểm nào lướt sóng được thì Dũng sẽ chia sẻ sau còn bây giờ không phải là giai đoạn lướt sóng ok chúng ta sẽ thấy rằng là ờ, những cái cổ phiếu mà à, mang tính chất là penny nhỏ thì cái chu kỳ tích lũy của nó thường nó khoảng một hai tháng thôi hoặc là ngắn hơn có thể một hai tuần nên các bạn thấy là tùy thuộc vào cái vốn hóa thị trường ở đây một bạn hỏi là Vinamilk thực tế là Vinamilk cổ phiếu này nếu về góc độ nào đó thì sau khi à, tích lũy này chúng ta nhìn thấy không à? bắt đầu đi lên lần này thất bại này lần này thất bại này lần này thất bại bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu này tích cực comment số 1 có anh chị em nào thấy là nó không tích cực comment số 2 thì comment cái ạ xong Dũng phần phân tích ạ nếu mà tích cực thì comment số 1 không tích cực comment số 2 thế thì chúng ta hiểu đơn giản là sau khi Dũng lần thứ nhất này khối lượng lớn này lần thứ hai nó rũ cũng về cái vùng đáy mà không có khối lượng bán ra Đấy, không ai bán ra cả thì sau nó nó vượt đỉnh nhưng các bạn thấy là thời điểm nó vượt đỉnh thì DVD ờ, thấy nó không có khối lượng đúng không nó không có khối lượng khi nó không có khối lượng thì rõ ràng nó không lên được và nó cần phải tái tích lũy thì quá trình này tái tích lũy test lần thứ nhất này khối lượng nhỏ test lần thứ hai khối lượng nhỏ và chúng ta đang thấy là nó đang kéo lên Đấy, nó đang kéo lên tức là ở đây chúng ta thấy là không có lượng bán bán ra cổ phiếu và nó đang kéo lên trên cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là hiện tại thì cái biểu đồ tuần nó cũng không được đẹp lắm đây chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ tuần rồi chúng ta nhìn đây tại vì cái khả năng đi vượt xa trên cái vùng này là không cao nên cái cổ phiếu này được lướt sóng thì cho có lẽ là rất ngắn thôi trong trường hợp cổ phiếu này mà sau khi đây chúng ta gọi là rũ lần thứ nhất này rũ lần thứ hai và rũ lần thứ ba theo kiểu cái cái cái nến bốn ngược như này thì cái việc mà kéo lên mạnh ở ờ, cái phiên sau thì chúng ta có thể tham gia ngắn tham gia rất ngắn thôi nhé tại vì cái, cái trên cái biểu đồ tuần này thì cái vùng mà nó vượt qua 83 84 ở vùng này nó cũng không cao từ 70 chúng ta gọi là 74 đi ạ lên đến 82 khoảng 10 giá đúng không khoảng 10 giá thì trong trường hợp cái cổ phiếu này nó tăng tốc khối lượng lớn thì các bạn thấy là có thể chúng ta sẽ mua bởi vì nhưng đã test lần thứ nhất tuần thứ hai nó đã khối lượng rất là thấp rồi thì khả năng nếu nó chạy nó độ an toàn cao hơn nhưng tuyệt đối sẽ không mua tuyệt đối sẽ không mua khi mà cổ phiếu này chưa chạy nếu cổ phiếu này chưa chạy đi ngang không mua hoặc là cổ phiếu nó giảm sâu thì không mua các bạn nha nếu cổ phiếu giảm sâu thì không mua đấy đây chỉ cổ phiếu tăng mạnh lúc này chúng ta mua à, chúng ta sẽ nói nốt nốt cổ phiếu đó là cổ phiếu STB là cổ phiếu cuối cùng trong cái hôm nay cổ phiếu này thì các bạn cũng thấy rằng là đã có dòng tiền tham gia vùng này nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là tại những thời điểm này thì cổ phiếu dao động khá là lớn mà không có dòng tiền lớn tham gia vào phía trước này là một cái cản khá là mạnh và cổ phiếu này thì theo quan điểm cá nhân của Dũng thì gì ạ à? nó vẫn có sự bo cung nhất định tức là cổ phiếu bo cung là cái cái cổ phiếu mà cái nhà tạo lập ấy, họ nắm giữ cổ phiếu quá lớn nên chỉ lên mà có cái kỳ vọng là họ bán ra để họ ép chúng ta phải bán ra nên cái này là cái mà thời điểm mà thị trường nó không không không được hỗ trợ nhiều lắm thì mình sẽ không có khuyến nghị để ý cổ phiếu này ok lần lần nữa thì uh, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái hỏi đáp buổi tối hôm nay mong rằng là những video này sẽ giúp cho các bạn nhận được một cái giá trị nào đó để giúp chúng ta uh, đầu tư thành công hơn xin cảm ơn rất nhiều À, trước khi uh, kết thúc chương trình hôm nay thì uh, các bạn nào đang có mặt ở Hồ Chí Minh hoặc là các bạn nào ở vùng Hồ Chí Minh thì uh, vào ngày mùng 6 mùng 7 Dũng Quang có một cái chương trình đó là gì ạ bí mật đầu tư chứng khoán đây là chương trình uh, Dũng trực tiếp trực tiếp diễn ra vào hai ngày mùng 6 mùng 7 nếu anh chị em nào quan tâm đến cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán thì có thể đăng ký vào đường link bên dưới để chúng ta sẽ được gặp nhau tại Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn ạ